trôi mãi trôi mãi biết chốn nào tìm em nhìn dòng sông định lờ trôi chiều nay anh nhớ em bao ngày một mình anh ngồi đây mòn trông những ước muốn trôi theo giấc mộng bước chân lẽ loi một mình chiều cuối thu một lần mình xa cách em nhé xin nói câu từ ly dù tình yêu hay rồi trong lòng nhau đưa tiễn nhau một lần nhìn người đi về bên sông sâu, cô níu giữ yêu thương hỡi người trái tim giờ như bóng hoa đã tim ôm niềm đau lang thang phố dài một trái tim ông hoài nghi cho tình yêu người ơi người đã đem đi một giấc mơ người đã cho tôi ngàn nỗi buồn người đã quên người trốn tôi một trái tim mong niềm đau dòng trời cuối trời một trái tim không còn ai đem tình yêu về đây ngoài phố kia ai còn nhớ ai chợt lẽ loi không còn lối về nhìn nắng lên một trái tim mang niềm đau xin nói câu từ ly dù tình yêu hết rồi trong lòng nhau đưa tiễn nhau một lần nhìn người đi về bên sông sâu cô níu giữ yêu thương hỡi người trái tim giờ như bông hoa đã một trái tim mầm niềm đau lang thang phố dài một trái tim ôm hoài nghi cho tình yêu người ơi người đã đem đi một giấc mơ người đã cho tôi ngàn nỗi buồn người đã quên người trốn tôi một trái tim ôm niềm đau dòng trời cuối trời một trái tim không còn ai đem tình yêu về đây ngoài phố kia ai còn nhớ chợt lẽ loi không còn lối về nhìn nắng lên một trái tim mang niềm đau một trái tim ôm niềm đau lang thang phố dài một trái tim ôm hoài nghi cho tình yêu người ơi người đã đem đi một giấc mơ người đã cho tôi ngàn nỗi buồn người đã quên người cho trái tim không còn ai đem tình yêu về đây ngoài phố kia ai còn nhớ ai chợt lẽ loi không còn lối về nhìn nắng lên một trái tim mang